Vô đấy, vào đi Nói vô Tức thị luôn á đi chưa? Rồi thôi luôn Em áp trời em còn luôn Áp trời em còn luôn Đó, đó, đó, đó Đẹp không? Ừ, chắc hàng khứa này rồi Hàng khứa này rồi Rồi, thấy cái mặt còn mây luôn rồi nhìn rồi rồi rồi xong rồi quay quay quay lại quăng lên liền ờ, này có mặt không hả đúng rồi cái này có mặt hả chạy đâu liền anh hả má nó coi xung cái đoạn cái đoạn này nó đứng rồi nó chia nó chia nó chia nó chia nó chia luôn quay lên liền luôn quay lên liền luôn xe này nó đẹp mà nó quay lên liền luôn đưa đưa đưa lên liền facebook luôn đúng má cho lẹ ờ, đẩy lên luôn đưa youtube luôn ủa sao kìa ờ, đi ra nói là nghe ba bên đây nè nghe ba nó phải ra bộ phải nó coi cái ổ khóa đó nó coi ổ khóa như thế nào để nó lấy đồ lấy đồ đúng rồi đúng rồi nó lại lấy đồ mất cây mất cây hay là Thôi, xài loại nào để ngồi ra xe mất nữa giờ quay, quay phim chưa dịch dòm nha ông nội cám thấy live stream luôn nha quăng lên nha còn nãy thấy mặt rõ chắc rồi hai lon nó chắc rồi chắc cứu luôn nãy toàn quay thấy mặt rõ nãy nó nhìn xe tám năm mươi vậy là hai cứa vậy là hai cứa lấy ra cái làm đi tiểu ta camera rồi ờ, nó đợi nón nó đợi nón lên nó đội nón lên á bây giờ này nghĩ hao ở hang này cũng được mà hôm nay nó cười mà ừ thấy mặt mà đâu mà không thấy mặt đâu xe zin mà xe này xe zin mà sao xe đẹp kia nó không lấy ta nó lấy xe này thôi cái này đẹp mà. dễ lấy. Má mấy này cũng đâu phải dân nhiều đâu. Má không này. Rồi, bắt được là anh em cho quấn trước nha. Đó kia ra luôn rồi, chuẩn bị luôn rồi. Đó, đó, đó, nó sẽ đậu gần gần đây để có gì nó chuẩn bị sẵn. Không chạy luôn. Có thay chiêu không tọt? Không quay lại mới quay lại cỡ khoác là lại che tay áo nè để lấy đội bẻ nè nói vậy là chiếc em lấy mặt đây là tìm lại được lấy mặt này bây giờ mấy anh em không cái này nhớ quay lại để đưa lại camera ở đưa lại công an á công an dòm ờ, cái mặt hải nó đang buồn nó cũng bắt anh chiếc rồi đó mới mất Đúng mới vừa mắc xong nói chị mà không an toàn đúng không nó mắc chỗ khác nó mắc chỗ khác nhưng mà bắt rồi chân đi bước rồi nó lấy thì lấy lẹ đi nó cần câu giờ bấm nét bấm nét tôi tôi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh không không để cho không cầu quay quay lại nó xá gì để nhậu là tiểu vậy nó rình cũng lâu dữ ta hồi tao với thái đĩ ra là bảy giờ rưỡi này lúc nãy thằng Thảo Ma 42, thằng Thảo ba 47 là 49 rồi. Đây 7 giờ 49 giờ luôn. mấy mới lấy. Má hồi đó tao kêu về là được rùi rượu nó cãi tao. Hồi đó tao kêu đi kia. Tao vô bảy giờ nữa là tao nói là đi kia. Nãy giờ không quay không anh. 4 phút 11 giây đó. cười. À. Em mấy lần em đi karaoke em quên bấm quay. Thôi, nhưng mà nãy là thấy nhìn thấy rõ mặt rồi nó nhìn nó ờ, nó lúc mà nó vô nó chọc nó ống lên là nó vô nó vòng vòng cái chịu ổ khóa là nó biết cái loại gì hay sao ấy nó nó coi cái loại ổ khóa như thế nào tới chín giờ nó mới bảy giờ năm hai là mới cách đây cách hồi nãy là có hai mấy đâu biết đâu ra cãi hai chục phút rồi nãy giờ chưa thấy anh ra luôn mà rồi rồi nó vào rồi nó vào chưa luôn hả à mày này này nó phải đó đó dừng lại dừng lại dừng lại đeo khẩu trang là giờ cái này này nó vừa mới xuống dưới xóm cái dòng dưới dòng dưới nó lên đó nó còn dưới sóng tám nha chưa ra chưa ra được này ở dòng gần đây thôi à bỏ đã ơi nó đút chìa khóa vô rồi à nó đút cái đoạn ờ, đoạn này cái đoạn này đó cái cây đó cái đoạn này nhìn nó mới đi bao tay kìa bao tay không có dấu bao tay một Chưa cái ra. chốt ở trên với lại một cái đoạn rất cái đoạn nè hình như nó rất cái đoạn chưa ra chưa ra rồi ra đó ui sao dễ vậy ra đó xong rất cái đoạn nè rất cái đoạn nè bộ tay bộ ăn đâu nó mang răng nó, à? hay nó, nó rớt cái răng trang kìa bố ờ, lấy cái nó của thảo tội luôn hả ờ lấy đó cô thảo luôn cái đại ngọt ngầm chưa từ từ từ đó nó còn bẻ cái nữa mới, mới, mới, mới gọi là khởi động lên đây có cả camera hành trình của đường mà camera của đường ờ, giao thông ủa vậy mà nó bỏ đi là sao từ từ nó sợ người có người có người á có cái gì đó có cái động tĩnh hay gì à, đó thằng kia đâu lính kia đâu rồi nó chạy đâu đầu lên đây nè nó chạy đâu đâu lúc này mình có cái, cái camera phía ngoài đường mà nhìn rõ mặt hơn á ủa sao vậy rớt cái khẩu trang nữa là sao ta khẩu trang của thảo thảo bỏ trong ngón nó nó giữa là rớt nè kìa thằng lính kia kìa thằng lính kia còn kia kìa ồ có mấy thằng nó dòng còn thằng dưới xóm nữa kìa ừ, thằng lính kia à, có mấy thằng dưới xóm nữa cũng chứ sao đấy à. thằng nãy vừa đi đây rồi vừa đi đây rồi rớt cái đón à